trong tam tự kinh có một câu nói đó anh chị ngọc bất trác bất thành khí nhân bất học bất chi lý chắc là anh chị chúng ta đã từng nghe câu này rồi không ạ à? thì ngọc mà không mài dũa thì làm sao nó quý phải không chị một cái viên kim cương nếu như chúng ta không có mài dũa không có uh, cách khắc lớp này kia thì nó sẽ không thể thành một cái viên ngọc quý được và con người chúng ta cũng vậy chúng ta giống như là một cái hòn đá một cái viên đá thô vậy và việc học nó sẽ giúp cho chúng ta trở nên tỏa sáng hơn có lý trí tốt hơn có nhiều hiểu biết hơn rồi cái thứ hai cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi theo hai cách nha các anh chị thứ nhất là qua những người mà chúng ta gặp và cái thứ hai là qua những cuốn sách mà chúng ta đọc bởi vậy việc mà chúng ta muốn phát triển bản thân tốt hơn là chúng ta hãy đi tìm những người giỏi những người thành công và hoặc là chúng ta đọc những cuốn sách hay những cuốn sách tinh hoa nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi cuộc đời của mình các anh chị có đồng ý không ạ à? đồng ý thì comment xuống bên dưới đồng ý ạ à. và cái thứ ba là một nhà tư tưởng của Nhật Bản các anh chị ạ à, là Fukuyawa Yukichi ông ta là một người đã viết ra cuốn sách là khuyến học và ông ta có một câu rất hay ông trời không sinh ra người đứng trên người ông trời không sinh ra người đứng dưới người tất cả đều là do sự học mà ra có nghĩa là khi sinh ra chúng ta bình đẳng với nhau không ai trên người và cũng không ai ở dưới người khác nhưng trong quá trình sống nếu ai học nhiều đọc sách nhiều thì tự nhiên cái cái tri thức cái trí tuệ của người đó sẽ dần dần phát triển và cao hơn những người khác nhận thức của họ tốt hơn rồi một nhà đầu tư gọi là Warren Buffett là gọi là huyền thoại đầu tư trên thế giới các anh chị ông ta đầu tư rất nhiều và người ta hỏi ông ta là đầu tư về bất động sản cổ phiếu nào là tốt nhất hoặc là cổ đầu tư vào cách thức nào là tốt nhất thì ông ta có một câu trả lời rất hay nha anh chị Warren Buffett đầu tư vào sao các anh chị đầu tư và càng nhiều vào bản thân của mình càng tốt tại vì bạn chính là tài sản lớn nhất của chính mình cho đến thời điểm này việc chúng ta đi đầu tư ở à, bất kỳ đâu cũng đều tốt nhưng đầu tư tốt nhất là đầu tư về chính bản thân mình rồi và ông Ren Chelsea Ren Chelsea viết khoảng hơn 70 cuốn sách nha anh chị được gọi là vua hiệu suất là doanh nhân nhà đào tạo người truyền cảm hứng thì ông ta có một câu nói rằng cái tài sản lớn nhất của bạn nó không phải nhà cửa không phải tiền bạc đâu nó không phải bằng xe đâu những cái vật chất đâu mà tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền đó tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền và cái tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian vậy làm sao để chúng ta gia tăng được cái tài sản của chúng ta đây cái khả năng kiếm tiền của chúng ta đây có phải là chúng ta phải thông qua cái việc gì học tập và đọc sách không các anh chị rồi kiên đố các anh chị là lao động được trả công cao nhất là là là là gì các anh chị lao động được trả công cao nhất là đa, lao động gì ạ à? các anh chị có biết không ờ, lao động lao động 198 mà tuyệt vời luôn tuyệt vời luôn bạn tưởng lao động được trả công cao nhất là lao động bằng tư duy nha các anh chị nha các anh chị phải nhớ lao động được trả công cao nhất là lao động bằng tư duy và nếu như chúng ta lao động bằng chân tay lao động bằng việc bán thời gian thì cái giá trị của nó rất thấp nhưng nếu chúng ta lao động bằng tư duy thì nó sẽ được trả công cao nhất có nghĩa là sao trong đầu của chúng ta có vàng đó và việc của chúng ta là lấy cái vàng nó ra và chúng ta phải thắp sáng 10 cái bóng đèn thông qua việc học tập và phát triển bản thân mình và việc đọc sách là một trong những cách đó rất hiệu quả câu thứ hai bạn kiếm được 1.000 đô trong bao lâu thì đặt ra câu hỏi này sẽ thấy rằng có những người họ kiếm được 1.000 đô trong vòng một năm có những người lại kiếm được 1.000 đô trong vòng bao nhiêu anh chị một tháng nhưng có những người kiếm được 1.000 đô trong vòng một tuần nhưng người khác lại kiếm được 1.000 đô trong vòng một ngày nhưng mà chưa dừng lại đâu có người lại kiếm được 1.000 đô trong vòng 1 giờ có một người lại kiếm được 1.000 đô trong một phút lại có một người kiếm được 1.000 đô trong một giây có rất là nhiều sự khác biệt cũng là 1.000 đô nhưng mà sao các anh chị có những người học kiếm được rất rất nhiều tiền nhưng mà người khác lại không nó đến từ cái gì các anh chị từ cái giá trị mà người đó chuyển giao cho người khác rồi khi đặt cho anh chị một câu hỏi nha giá của cuốn sách là bao nhiêu mời các anh chị chúng ta trả lời nó dạ. long vâng, à, giá của cuốn sách là dạ. nó um, là nó là cái giá trị của cái cuốn sách đó mang lại cho uh, cho cho cho người uh, chúng ta cho người đọc đúng không cảm ơn long nha một câu trả lời rất là hay còn anh chị nào có ý kiến nào khác không giá của một cuốn sách bao nhiêu giá của một cuốn sách là tùy thuộc vào độ hiểu và độ cảm nhận của mỗi người cũng là một câu trả lời tuyệt vời rất là hay còn anh chị trả lời khác không ạ à? thôi kinh trả lời luôn nha các anh chị cái giá của một cuốn sách là cái giá mà chúng ta phải trả nếu không đọc cuốn sách đó cái giá một cuốn sách là cái giá mà chúng ta phải trả khi chúng ta không đọc cuốn sách đó khi lấy ví dụ như cuốn sách đó nó sẽ dạy cho chúng ta cái phương pháp làm sao để đầu tư hiệu quả mà không bị mất tiền trong chứng khoán đi nhưng người đó người ta thấy cuốn sách đó rồi mà người ta vì tiếc 200 ngàn để mua cuốn sách đó người ta lại làm sao các anh chị người ta lại không mua và người ta đi đầu tư 2 tỷ đi đầu tư 2 tỷ và mất trắng 2 tỷ trong thị trường chứng khoán và cái giá lúc này của cuốn sách này không phải là sao các chị không phải là 200 ngàn đâu mà cái giá của nó là cái giá mà anh chị phải trả nếu không đọc nó là mất 2 tỷ à. đúng không anh chị có nghĩa là nếu như chúng ta đọc cuốn sách đó thì chúng ta đã làm được rất tốt và nếu không đọc cuốn sách đó chúng ta phải trả giá nói chung là trả giá cho cái sự ngu dốt và thiếu hiểu biết của chúng ta có phải không anh chị và nếu như đọc cuốn sách đó thì chúng ta đã hiểu biết và chúng ta tránh được cái sai lầm đó rồi do đó giá của một cuốn sách nó không nằm ở cái giá ở bìa đâu anh chị mà nó nằm ở cái giá mà chúng ta phải trả nếu như chúng ta không đọc nó rồi các anh chị có thấy đây không ạ đây là những người thành công và giàu có nhất trên thế giới và câu hỏi kinh đặt ra ai là những người hay đọc sách hả các anh chị ai là người hay đọc sách có phải là những cái gọi là nhà bác học hay là giáo sư tiến sĩ là hay đọc sách không các anh chị các anh chị có nghĩ vậy không nhưng thực tế ra những người thành công và giàu có lại là những người đọc sách nhiều nhất ông Bill Gates này một năm ông đọc 50 cuốn sách người Việt Nam của chúng ta trung bình một năm chỉ đọc có 0.8 cuốn sách trên một năm thôi còn ông Bill Gates và những người này đều là những người sao đây là toàn là những tỷ phú hàng đầu trên thế giới Mark Zuckerberg của Facebook nè Warren Buffett nè huyền thoại về đầu tư và chứng khoán nè rồi Bill Gates là nhà sáng lập ra sao Microsoft nè rồi tỷ phú Elon Musk nè là người tạo ra công ty Tesla nè rồi là cái người đang là người giàu nhất trên thế giới nè rồi tỷ phú của Amazon nữa nè các anh chị họ đều là những người những con mọt sách đọc sách rất nhiều đọc hơn chúng ta rất nhiều các chị ạ bởi vì họ luôn khao khát kiến thức để họ có thể giải quyết được vấn đề cho người khác đúng không các anh chị họ đều là những người đọc sách rất là nhiều và kiến thấy rằng Kim chưa thấy ai trở nên thành công giàu có mà cuộc đời thiếu sắc hết trong những căn nhà triệu phú triệu đô thì đều có những cái giá sách đều có những cái kệ sách rất là to và họ đọc sách rất nhiều bởi vì họ biết rằng đọc sách là một trong những cái bí quyết để giúp cho họ thành công nha các anh chị